uh, <laughs> chia sẻ Thank you, I love you. Thank you, I love Rồi, thank you, I love you. Được rồi, mình áp dụng rồi, mình ra đây mình chia sẻ, ok. Ừ. Đây, đây, đây là chính là con em cũng đang được học và bài của thầy và bây giờ áp dụng hàng ngày đấy ạ. À chính là ừ. mình cũng còn phải học cháu đấy ạ ừ, liên ừ, tục và liên tục đều đặn đấy ạ <laughs> đấy là cái bài học hôm nay cháu đã nhận ra của thầy từ cháu được học cùng cả mẹ và đấy là cũng là chính là cái câu nói mà em thường xuyên sử dụng trong cuộc sống của em khi mà em học thầy và cái ờ, cái Hopopono và nếu mà mình biết áp dụng và trong thực tế thì nó chữa lành tất cả từ mối quan hệ từ cái công việc của mình để cho nó thuận tiện và chính vì hôm nay cái buổi học của thầy thầy chia sẻ là à, bạn Kiên bán đi uh, đường mà không đèn xe đỏ thì chính bản thân em cũng áp dụng ngay cái bài học đầu tiên như cái ngày hôm nay của mọi người mà em ứng dụng uh, à, Hopocono là cái đèn xanh bên em cũng cứ đi tu tút tu tút tu tút như thế cũng <laughs> cũng được trải nghiệm được một sau cái buổi học của thầy ngay cái buổi đầu tiên cứ như thế đâm ra uh, nên em thấy cái sự vi diệu của Hopocono thì là là không ở đâu có được ờ, và chính trong cái cái cuộc sống trong cái cuộc sống của em mà khi mà uh, rồi bạn Thank ơi bạn... Thank you, I love you. Thank thì ờ, you. Uh, chồng em cũng vậy nếu mà mà mà tình yêu của em mà có vấn đề gì đó thì em cứ thank you I love you thì một lúc là tình yêu nó cũng mát hơn đấy là cái cái điều mà em đã học được ở trong ở Hopopono mà để cho cuộc sống nó bình an đấy ạ đấy là cái bài học mà em tâm đắc nhất uh, trong cái khi mà thầy ờ, ờ, chia sẻ và thầy dạy về cái hapo, uh, Hopopono để mà mình ứng dụng cho cuộc sống trong uh, hàng ngày và trong tất cả sự vật sự việc mà để mà tăng cái tần sóng ờ, rung động trong cái, cái cuộc sống cái gia đình nhà em cũng là từ Hopopono tại vì khi mà em học mà khóa học của thầy à, cái buổi đầu tiên ấy thì lúc đó em chữa lành bằng à, bằng tần sóng năng lượng bằng nghe cái nhạc Popoto liên tục tại vì bản thân em cũng muốn uh, chữa lành cho chính bản thân em từ cái tâm thức của em khi mà em nghe nhạc Hoponopono thì em còn ngồi em khóc được tại vì nó chiều sâu vào trong cái tâm thức của mình mình chữa lành đến khi mà mình phát khóc được khi mà mình nghe cái bản nhạc đó nó sâu lắng đến cái mức độ mà lúc nào lúc nào trong cơ thể của mình ý, mình có muốn uh, giải tỏa một cái điều gì đó thì mình nghe cái nhạc Hoponopono tự nhiên trong lòng mình nó nhẹ nhàng thanh thản vô cùng đấy là cái điều mà mà mà mà mà bạn cảm nhận của em từ cái pháp Ho'oponopono mà em thực hành hàng ngày ờ, và cái chuyện mà ờ, thực hành lòng biết ơn với cả cái uh, hắc uh, Hopobono mà để nâng tần sóng rung động lên cái một tần sóng cao thì mọi người áp dụng uh, về thực hành lòng biết ơn khi mà em đã học những cái khóa học của thầy cô trao cho em và em thực hành từ ngày đấy đến bây giờ những cái điều mà như là em mong muốn trong tương lai hay là ừ. những cái điều mà em uh, mong muốn trong cuộc sống thì là em cứ thực hành lòng biết ơn tất cả mọi chuyện đấy nó đã trở được thành hiện thực đấy là cái để em thực hành lòng biết ơn với cả Hopono đó là hai cái sự vi diệu mà em đã nhận được từ thầy cô trao cho em trong khóa học và đến ngày hôm nay thầy dạy lại về pháp Hopono thì em vẫn ứng dụng cái cuộc sống đó trong hàng ngày của em ạ. Biết ơn thầy cô rất nhiều ạ. Biết ơn ờ, lớp học mà đã cho em những cái bài học trải nghiệm ạ. Thank you, I love you cả nhà. Thank you, I love you Khánh Phương vì cái bài học này chính con em ờ, là một cái cậu nhỏ mà cậu ấy từ trước ngày xưa mà nếu mà em chưa học thực hành Hopobono này thì con em luôn chân luôn tay uh, như này thì không thể nào ngồi yên để mà học được đâu bạn ấy coi là lộn bạn đủ trò bạn ấy uh, ờ, trèo lên trèo xuống chứ bạn không phải thanh you I love you xong bạn đi ra chỗ khác mà để cho mẹ ngồi học đâu nên uh, nên cái pháp bono <laughs> nó vi diệu với cuộc sống lắm ạ à. <laughs> đấy bạn đi nói xong bạn nói một tràng lại bạn đi ra chỗ khác rồi để cho mẹ được ngồi học này chứ còn bình thường mà nếu mà không có có có pháp Hopono thì bạn lại còn phải quậy nữa chứ còn chưa được yên như thế <laughs> biết ơn pháp mà để cho cuộc sống nó bình an tất cả về tất cả mọi khi mọi người đã được chạm tới ạ thank you I love you thank you I love you Dạ, em biết ơn uh, thầy cô và biết ơn mọi người đã lắng nghe ạ. mọi người ơi muốn nâng tần sóng năng lượng của mình thì mọi người chia sẻ đi mọi người học được ít nhiều mọi người cứ chia sẻ đi thì uh, mọi người sẽ được cộng hưởng cái điều mà mọi người đấy ví dụ em ờ, được nâng tần sóng là khi mà mọi người nhá uh, mình uh, nói những cái câu nói của mình này xong rồi mọi người chúc mừng mình lên này đấy là tự nhiên là mình cũng được nâng tần sóng cộng hưởng của mọi người xung quanh đấy nên mọi người làm sao mà mọi người muốn nâng tần sóng của mình lên đấy thì mọi người cứ uh, học được cái bài học gì trong uh, buổi học của thầy thì mình nhận được cái bài gì tâm đắc từ mình thì mình cứ chia sẻ mình chia sẻ lên thì là mình cũng nhận được những cái giá trị trong buổi học mình nhớ học hơn à, nhớ bài hơn và mình cũng áp dụng trong cuộc sống mình dễ hơn đấy là cái cái cảm nhận của em từ ờ, khi mà em cứ gieo tại vì bản thân em thì em cứ học được cái gì là em gieo học được cái gì là em gieo mà chính cái điều em gieo đó thì cũng lại là cái tâm thức đánh thức cái tiềm thức của em là nhận được những cái giá trị đó thì khi cái vận hành cái tiềm thức của mình thì tiềm thức của mình phải thực hiện những cái điều đấy cho mình đấy là cái thần đèn mà thầy cũng đã uh, luôn uh, nói là mình ứng dụng được cái thần đèn trong uh, con người của mình đấy ạ Ờ, đó là chứ còn trước đây thì em cũng uh, vận hành cái cái cái cái uh, bản ngã của em nhiều chứ em đâu có đã được thực hành được cái cái về trong cái thần đèn của mình đâu nhưng mà trong các buổi học của thầy trong các khóa học của thầy thì em đã vận hành được cái cái tiềm thức của em nó tốt hơn và đến bây giờ thì uh, em rất biết ơn thầy để thầy còn dạy cho em được cái bài mà uh, đặt mục tiêu nhưng mà được thật cảm xúc mà phải là thực tế mình đã là những cái đạt được rồi thì thực sự là cái điều đấy là trong các khóa học đến ngày hôm nay thì em mới cảm nhận được cái điều đấy thì khi mà mình thực hành thì mà mình đặt được cái cảm xúc vào những cái mà mình đã đạt được đấy thì là cái sự vi diệu nó ờ. còn mạnh đến hơn nữa khi mà em đã biết ứng dụng cái điều này ạ em trân trọng biết ơn thầy để cái năm 2023 của em bùng nổ thì đấy đây là một cái mấu chốt <laughs> trong buổi học của thầy em đã nhận được <laughs> để cho ừ. cái sự bùng nổ của em nó lớn mạnh hơn nữa em trân trọng biết ơn thầy ạ